quay phim thực sự ấy vậy mà sợ đây kìa kìa kìa đẹp ghê chưa cái đó là cái quay đèn hoàng kẹ quay đàng hoàng quay bên đây mày cảm ơn mày cảm ơn không Gái luôn Ăn chút sỏi con Cạnh đi tao không nó mới lành mày mày cạnh nó Tôi sợ con nó Khỉ hả? Mắc kỳ không? Nghe Nhìn kỹ Cái gì mày đẹp quá Đâu con thằng đó con đó đó cái con mà hồng hồng hả đúng cái con nhỏ nhẫm kia ừ. hú rồi hú rồi đi vô trong mày ủa vô trong với ai ủa phú đâu mày hả phú, rồi á được Ôi trời, nó đâu? nói mày gọi nói mày lại đứng đó đó Đi chọn với bà Nó đi mày nó nói sao cầm đau dính cầm đau dính không lấy cái dài ở sóc trăng muốn coi cái đó người ta làm cái gì Hãy subscribe không đi đâu á đi vô cổng mà đi Sao sao tao gung quá Cuốn nè Thấy rồi Ôi cái này cái gì thế đẹp quá cái này trong chảo có nước hả hả hả không biết trong này có nước hả hả không có nước Vậy là thủy tinh tinh tinh tử có nước không coi coi coi nó nó trời ơi à không biết mấy tuổi ngoài đi vô ăn đó đồ trên không nó mất tiêu nó bay đâu rồi nè hết hồn cái đó là người ta gắn cái máy gì chở nó không thôi gì vậy con gắn ra không kìa ra kìa dao kìa dao trên kia ơi chị dao trên kia kìa hai kìa Đấy không? Đấy không? Cái nào cơ Cái nào dính da cơ Đúng rồi. Xin xin chụp chậm chụp nha. Tính hỏi không? có với mày, mày vô cận là nè không? Chả giờ đâm cung mày cầm. Lấy cái giò làm ta. Còn cái giò kia thấy á. mãi kìa thịnh vô Giờ sao kêu đây hai chục. Đúng rồi vợ của nghỉnh hả nó ai vậy ai trong này đó ai biết không kêu nó cõi ra coi nó dơ lên nó dơ lên nè Hãy subscribe cho kênh

kìa đó kìa không mỗi tay lắm máu quay phim trên không đây nè đó kìa ông sư nó điều khiển kìa ông sư đó kìa ở bên đó kìa máy điều khiển nó lộn máy trong đó là cái gì chính đó quay lên quay lên quay lên đâu đó kìa quỷ đi đừng ngó tao kêu kêu gì kìa Em bật có cái đầu của hang là có đầu của hang là ai nghe coi đi con ở nữa kìa anh lại đắng lại đắng hai anh muốn làm gì cơ để hai anh bớt rồi Nhắn nó lại cái gì Lại đây nó cũng đâu có ăn thịt mày đâu mà làm dữ Thử thử lại nắm tay nó Càng ăn luôn Để tôi dắt mày đi, tôi dắt mày đi Kêu cãi bằng hại Đi luôn, đi luôn khỏi là hút kìa Hút rồi ủa ngủ lại đây nè cảm ơn nhiều nha